nở ngành xanh ngọt nước có nguồn bể cả

cháu con thiết lễ tâm thành dâng lên con dâng lên bái nguyện tổ tiên canh nương nhờ có tổ ngậm sầm hoàn trăm mây họ san lao như cầu bách mà điều quy sao trăm mơ khe ngàn suối dồn đi vào một sông sông ơn tổ tiên vun trong công đức tụ tinh thần văng vặc ngàn thu nhớ cầu ẩm thủy hiên xưa ngọn mà không gốc cơ đồ vững sao thiên đời đời hương khói cửa họ ta dòng dõi chấm anh ngày nay nước tiếng hương dành đi ngày nay nức tiếng thơm danh ơn hai vun sưởi cho cành nở hoa đức giang gọi sơn y hà cầm tu đức giang thần chủ bao na ức tiền sáng dọi lòng ta ơn đi dòng sữa mẹ công cha ai tài ngóng ta ơn như dòng xưa mẹ công cha ai tài thuyền gặp gặp bên Nhờ tay người lại ơn mở đường Dẫn lối từ xưa nhớ ơn Bạch tổ cao dày Nhờ ơn có tổ Như cây có cành tổ cao dây nhờ ơn có tổ như cây có cành tuy không được trường sinh vững thế cũng mở đường cho thế hệ mai sau trăm năm một cuộc bể sâu tóc xanh rồi cũng

xanh rồi cũng bạc đầu không sai chim không tổ như nhà không mái nhớ tổ tiên ruột dối từng phen hỏi rằng người ở cung thiên nay về thoại phù chơi miền gia tân hỏi rằng người ở cung tiên nay về thoại phủ chơi miền giang tân lâm xứ sở dọc trăm hoàn cơ mộ tu hương u buồn hiếu cách dương khoan tàu tiên giọt nước mưa sương lạnh lùng muôn đời rừng mưa ra thảo hương hoa đào kinh lễ dâng lên này trời tây trúc tỏa sen chỉ xin chắc rằng về biển dương gian gian thăm con cháu thăm nhi làng xóm cũ thăm phố phường dòng nghề họ gần xa nơi ăn trốn ở trong nhà khi thời phù hộ khi đã mừng giấc mộng chiêm biết người hiền hiện viết thư nhang khấn nguyện tại sao có công ở tại lòng ta không nghi mà cũng nghi có ấy là phép hân dục bao lần tụ tán nước bể đông nghi với cạn ai hay có thì có tự mày may không ngờ thì là thế gian dòng cũng hết thác đi rồi con biết chi đâu muốn sang ta phải bắt cầu muốn ăn quả ngọt bao nhau vun trồng an ta phải bắt câu muốn ăn quả ngọt bảo nhau vun trồng nay hóa phật kia công ơn đức tâm lòng thành lễ bạc kinh dâng giải bày mấy khúc ca văn cuối xin tiên tổ lai lâm độ chỉ con gái bay mấy khúc ca văn cuối xin tiên tổ lai lâm độ chỉ vào một sông ơn tổ tiên vun trong công đức tụ tinh thần văng vặc ngàn thu nhớ câu âm quỷ hiên xưa ngọn mà công gốc cơ đồ vững sao đời đời hương khói cửa họ ta dòng dõi chấm anh ngày nay nước tiếng hương dành đi à. ngày nay nức tiếng thơm danh ơn hai vun sợi cho cành nở hoa đức giang gọi sơn y hà cầm tu đức giang thần chủ bao na ức tiền sáng dọi lòng ta ơn đi dòng xưa mẹ công cha ai tài ngóng ta ơn như dòng sữa mẹ công cha ai tài thuyền gặp gặp bên nhờ tay người lái ơn mở đường dẫn lối từ xưa nhớ ơn bạch bạch tổ cao dày nhờ ơn có tổ như cây cỏ cành nhớ ơn bành tổ có tổ như cây có cành tuy không được trường sinh vững thế cũng mở đường cho thế hệ mai sau trăm năm một cuộc bề sâu tóc xanh rồi cũng bạc đầu không xa trăm năm một cuộc bè dâu tóc xanh rồi cũng bạc đầu không sai không tổ như nhà không mái nhớ tổ tiên ruột dối từng phen hỏi rằng người ở cung thiên nay về thoại phù chơi miền giang tân hỏi rằng người ở cung tiên nay về thoại phủ chơi miền giang tân lâm xứ sở dọc trăm trầm hoàn cơ mộ tu hương u buồn hiếu cách dương khoan tàu tiên giọt nước mưa sương lạnh dẫu muôn đời rừng mưa ra thảo hương hoa đào kinh lễ dâng lên này trời cây trúc tỏa sen chỉ xin chắc giang về biển dương gian chắc giang về miền dương gian thăm con cháu thăm nhi làng xóm cũ thăm phố phường dòng nghề họ gần xa nơi ăn trốn ở trong nhà khi thời phù hộ khi đã mừng buồn giấc mộng chiêm biết người hiền hiện viết thư nhang khấn nguyện tại sao có công ở tại lòng ta không nghi mà cũng nghi có ấy là phép hân dục bao lần tụ tán nước bể đông nghi với cạn ai hay có thì có tự mày may không ngờ thì là thế gian dòng cũng hết khác đi rồi con biết chi đâu muốn sang ta phải bắt cầu muốn ăn quả ngọt bao nhau vun trồng quả ngọt bao nhau vun trồng nay hóa phật kỳ công ơn đức tâm lòng thành lễ bạc kinh dâng dài bày mấy khúc ca văn cuối xin tiên tổ lai lâm độ chỉ con gái bay mấy khúc ca văn cuối xin tiên tổ lai lâm độ buông tuần quan xa vì chứng ở trên ngàn so quân rung người dưới khe cá lặn chim ba bay về nàng tìm cánh thiệt làm sao quê đứng gấp gành quán ni thấp lầu cao ý à ơi à xa núi đỏ gieo vào ngàn xanh trên đường tôi thơm mê ta à nước tiếng sấm vang mặt bề mưa tuôn đầu người xa mắt vương long lanh mày hoa tươi tốt tóc xanh sườn xa vẫn y học tu điểm bầu xa y a à, y, y, à. chứng minh cho lòng tiên cô thật kỳ diệu khai quang và chiêu tự trung ý hi a ý à, à. à, hi a miền trần thế soi trong nam việt soi về sơn sau trình vua cha con trình lên các sáng các họ đi à đi là dầu là tấm lòng son quả cao là tấm thân con gia trình nay con vì có ơi châu trình trước trình phần thánh so trình vua cha sầu trình lên các sáng từ nay tử cộng đồng đêm đêm biết miệt đi lên rồi tay tiếng đốt đua tiếng người xin ngươi nghe Hà Nội đua bơi đồi núi bao la dương phủ nhạt nhòa hương độc trầu loan giá về đây Trên ngàn gió cuốn xuống cây Thật cao tiếng hát hòa vang câu ca Thật cao tiếng hát Nhịp hòa vang cánh hoa lan rừng ơi cánh hoa lan rừng cánh hoa lan rừng mày vui thăm lộc đón châu về đây xuân về đã bước tới đâu xeo mập nhân nghe bắt gì cầu tình hoa đẹp thì như sao bắt cầu mập sâu mà đẹp như sao bắt đầu cân tình một mình đi hai hoa hai trăm hoa đem về dân mẫu độ thành đồng họ nguyễn con sai hoa đi à châu về sáng khăn tỏa bóng gió đông độ do lính lịch được đồng sang đời Xin một tràng có tay lớn cho đồng thầy họ Trương ạ. Vâng, cảm ơn đồng thầy rất nhiều. dùng được mắt mắt trần sao thấy được thiên cơ Nhà kia đẹp đẹp có ai ngờ rằng hoa có chủ để giờ triều đình cha xét nơ hỏi tước lòng hầu tước lòng hầu xuyên đi khắp mọi nơi quan lớn quan vì ông bướm lá lời chiết noa đoàn phụ tội trời không dùng lệnh viên sư sơn cùng thi kiệt nỗi oan này nỗi oan này thấu tỏ cao minh tràm xanh Tâm thân đành để nhục vinh Tâm thân đành để nhục vinh lẽ thường trăng già thâu tỏ cho trăng quan lớn hỏi mây hỏi gió hỏi trời hỏi vầng nguyệt lão trêu người bởi vì đâu có cây ơi sao vẫn vươn mình há ngại phong ba này có cây ơi có thấu có lòng ta sơn cùng thủy kiệt sương xa sơn cùng thủy kiệt sương xa lạnh lùng nhục sông kỳ cùng tâm ngọc côn sơn kiên cùng yêu hát trăng non sông kỳ trong đục lệ tuôn đôi dòng vật mà lòng đau như cắt nợ trần hoàn nợ trần hoàn quyết nghi trả cho xong lòng riêng đã định với lòng mượn dây oan nghiệt cho xong mượn dây oan nghiệt cho xong tội trời rừng hoa cỏ người đã khuất đi bỗng đùng bỗng đùng đùng gió giật mưa xa nỗi oan chuyển đất đất đông đông trời dây oan tết lại thành khi oan kết lại thanh đôi bạch sa khắp bốn phương xa gần đều biết quan lớn tuần người đã dạy thần cơ cửa sông ninh ninh giang phụng thờ khi cung lại nổi chính từ quan tuần chạy lịch sử vốn đặt bày từ cổ dĩ lai xuất nhập trang đài đào lan quế huệ sung vầy sướng ta trên bát ngát đôi long trầu phục lút tam đầu cuộn khúc trầu lên lân sơn phượng múa đôi bên quan tuần chắc dáng ngự lên sập rồng sắc ban phong người kiếm chi tam giới hay chóc ta sát quỷ trừ tinh quan tuần vạn phép muôn linh quyền cao cai quản chư dinh nhà trời được nhớ Hiện thần cơ, hiện thần cơ gia uy hùng hồ Nương y trời tế độ nhân huân nổi trận phong vân thương đồng ban phép cứu dân trừ tà khắp gần xa khắp gần xa bách quan đều phục y ai có lòng hưởng phúc hàng xa dù vận hạn chưa qua kiều quan đệ ngũ mệnh đà tan không con dốc lòng ơn ông vạn bội hoặc ai mà nhầm lỗi chuyện tha hay là cách chờ giang hà cầm cờ chỉ núi núi đã tan ngay nay con nguyện tích dương công đức cúi xin ông nhỏ phước hà sa xin ông mở lượng ái hà độ cho non nước nhà nhà được lưng long hai con nguyện hai con nguyện giữ lòng trong sáng sám hối ông chẳng dám đơn xa ông hạ bút hoa phai cho dân nam việt biến tài vì tường ba con nguyện ba con nguyện đèn hương dâng tiến cúi xin ông thương đến đồng gia cho nam nữ trẻ già lộc tài vượng kiến hằng hà bề đông lòng chỉ kính tiết lễ chẳng sánh với ai quan lớn dáng đài cho con được chữ lộc tài công danh con nguyện trung thành tứ phủ trước hội đồng văn vũ bá quan căn cao

minh khai cho xong nhớ được tình được tương bảy con nguyện ninh thừa tập phúc tích hiền duyên nơi cõi tục lầm than xin quan nhỏ phước thiên nhàn cho con được hưởng bình an tháng Hari duyên so bà cô ông mãnh hậu tiên hiền thoát đường trần tục được lên trang đài mười con nguyện tiền tài không tiếc thác đi rồi còn thiết chi đâu đệ tử này xin quỳ gối dập đầu mãn chiều xê bóng xin theo hầu đức đại vương Cause I